Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Kubo TV một Hôm nay ba bố con sẽ review trò chơi bốn người Stickman Có màu nâu, màu màu đỏ, màu màu xanh và màu xanh màu xanh Bông, bông đã bay ra khỏi game Ui, khủng bố với bò với bò với tự động Bò đã giành chiến thắng với ba điểm Bông không điểm bố một điểm và tự động hai điểm chúng ta sẽ bắt đầu sang game thứ hai nấm ma bóng chạy đi không đi bắc cơ bố đang chạy bò chạy rất nhanh bông đã bị bắt cuối cùng bo cũng giành chiến thắng bo với hai trận đấu được 6 điểm bồng vẫn không điểm bố được cộng 2 điểm là 3 tư đông được 3 bằng nhau và chúng ta sẽ bắt đầu sang trận đấu thứ ba bo đâu cố lên bố đâu cố lên dè dạ. bố đang dần đầu với hai điểm 5 điểm rồi mỗi đợt 11 điểm bom mới được một điểm và tự động hai điểm bông chưa được điểm nào mình không biết chơi bố đang là 19 điểm được kìa tự động được 6 điểm và bom mới được có hai điểm thôi trên này Wow, bố đã tăng lên là 26 điểm Bò mới được có 3 điểm và tự động là 9 điểm Bông là được 1 điểm Bông cố lên Cuối cùng, cùng món đâu đài là nhất thắng bo đã 7 điểm bông vẫn không cô đã 6 điểm và tây đông đã 5 điểm no. bố đã dần đầu bo đã dần tích nhỉ bây giờ chỉ còn đường đua của bố với bò bố đã dần đầu ôi sao bò lại giành chiến thắng bây giờ đến cái trò đập nấm đang gần đầu với 35 điểm, bông 15 điểm, bố điểm và bông 15 điểm. Ba bố con đang bằng nhau. Ôi boy ơi. Thank một lần chơi rất hay với 110 điểm Bông với bo Bông bo 60 điểm, bông 30 điểm và bố 30 điểm Hai bố con đang bằng nhau kết thúc và tự động là dần chiến thắng No. Những cái trò ma Go.